kawan cerita sama kau sembak dengan jalan jangan lele lele lele lele ang như chân la mang ang ya chân la mang em học ít là gần gần gần ít là gần gần gạo ta ma tem clear la na rom mơ a le le le ăn la ma ngơ mơ a le le lăng đi nga cha dang chan la mang mơ a le le ma ma chu bo la ni chan la mang ang yu chân la mang ngu âm a lê lê o lê lê lê lê lê na đăng tay in rơ tư cây na na in chư bư bư in âm a lê lê a lê lê o lê À, na đăng chính đi im sân thì đâm Wang quay im chữ vừa a vừa im thăng mừng a à, lê lê a à, lê lê a lê lê